chào à, tất cả anh em với cái ờ, công nghệ phát triển về trong lĩnh vực đồ chơi ờ, cờ bạc bịp nói chung và tài xỉu nói riêng thì hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều những cái sản phẩm phục vụ cho anh em chơi tài xỉu đánh tài xỉu cờ bạc bịp ờ, sao cho hiệu quả thì hôm nay tôi cũng muốn giới thiệu với anh em về một cái bộ sản phẩm chơi ờ, phục vụ cho anh em chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp ở bất kỳ bất kỳ những cái ờ, dòng tài xỉu nào có cái tính chính xác và hiệu quả tuyệt đối tôi không nói là tương đối anh em nhé đây nó là có tính tuyệt đối 100% đó là việc chúng ta sử dụng cái ờ, bộ nắp tay xỉu camera này và không quên giới thiệu tôi là Hùng đây là số điện thoại của tôi 0844 55 55 59 anh em nào cần tìm hiểu thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em cái bộ nắp tài xỉu camera để anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp như cái công nghệ à, sử dụng cái bộ nắp tài xỉu ngày xưa thì như anh em biết đấy là sử dụng cái đế sạc gọi là sạc uh, bằng kim bình thường thì nó sẽ có hai cái lỗ cắm sạc ở đây thì nhìn này nó chung là nó sẽ rất là thô và dễ bị phát hiện bây giờ cũng à, phục vụ nhằm phục vụ với cái mục đích à, nhu cầu của anh em thì chúng tôi cũng à, phát triển cái công nghệ chơi tài xỉu mới hơn đó chính là chúng ta sử dụng cái nắp vẫn là cái nắp tài xỉu camera nhưng mà chúng ta sử dụng sạc điện từ đây là một cái công nghệ rất là mới khi uh, sử dụng cái công nghệ này thì đảm bảo cho anh em những cái à, sự hiệu quả này độ chính xác và an toàn thì nó rất là cao ngoài về cái chuyện sạc điện tử này chúng tôi có thể bao cho anh em luôn là thử nam châm hay còn gọi là cục hít hoàn toàn không dính không hít gì cả Đây dĩa thì không liên quan rồi bởi vì chúng ta sử dụng nắp thì chỉ cần đưa nắp vào thôi còn dĩa hột thì không hề liên quan Đó. anh em nhìn này. bây giờ tôi sẽ thử cho anh em về nắp này. nắp thì đảm bảo với anh em một điều là hoàn toàn không dính không hít gì cả đây Đó, anh em thấy không hoàn toàn không dính không hít gì đấy là cái điểm thứ hai gọi là cái mục um, ưu điểm thứ nhất của nó là sạc đế từ cái thứ hai nữa là chúng ta có thử bằng nam châm hay còn gọi cục hít thì hoàn toàn không dính không hít gì cả còn một cái điều nữa ưu điểm thứ ba đó là cái nắp này nó rất là nhẹ nếu mà so với lại một cái nắp zin bình thường gọi là nắp nguyên bản của nó chưa qua chế qua độ ờ, nắp uh, mua trực tiếp ở nắp uh, nhang mũi hoặc nắp sơn hoặc là cống một xị thế nó rất là nhẹ nếu như một người bình thường cầm vào thì hoàn toàn không thể phát hiện được biết đấy là nắp camera hay là nắp uh, bình thường đây là cái ưu điểm thứ ba còn cái thứ tư nữa là chúng ta sử dụng cái màn hình không dây cái màn hình này thì khoảng cách nó rất là xa anh em nhé anh em đứng từ 4 đến 5 mét vẫn bắt được sóng thoải mái ừ, anh em cứ yên tâm là khi vào chơi anh em chỉ cần đưa nắp vào thôi và chúng ta có thể biết được ở bên trong này nó là tài hay là xỉu chúng ta cứ thế là đánh thôi bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem vài chén để anh em thấy cái sự hiệu quả của cái bộ nắp tài xỉu camera mới nhất hiện nay đây là một cái công nghệ 4.0 ờ, áp dụng cho anh em chơi tài xỉu cũng như đồ chơi cờ bạc bịp tôi sẽ test thử cho anh em xem Đấy, anh em nhìn rất là rõ nhé như trên này 563 anh em này Đấy, tuyệt đối luôn đây trên này 334 này xỉu 10 này. đó bây giờ 2 2 4 xỉu 8 2 3 4 rồi bây giờ ba ba ba bão à? bão tài à, bão xỉu anh em nhé bão tam một hai ba tập thể dục này sáu điểm khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được luồn được mỗi cái nắp này vào thôi còn dĩa hột hoàn toàn không liên quan người ta muốn đưa dĩa nào vào cũng được hột nào vào cũng được chúng ta không quan trọng về dĩa hột chỉ cần đưa nắp này vào những cái clip trước tôi chỉ dám khẳng định của độ chính xác của nó lên đến 95 phần trăm nhưng mà với cái nắp tài xỉu này thì chúng ta có thể nhìn thấy tuyệt đối 100 phần trăm anh em cứ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái bộ sản phẩm nắp tài xỉu camera này Đấy. 166 à? chính xác không anh em chính xác tuyệt đối 100 trăm luôn Đấy. 234 này 10 chén như cả 10 luôn 156 này Đó. bây giờ lại 123 tập thể dục à? rất chính xác không khi anh em vào chơi chỉ cần đưa một cái nắp này vào và chúng ta có thể là cơ hội chiến thắng của chúng ta là tuyệt đối 100 trăm đây là một cái cách đánh tài xỉu thắng tuyệt đối về cách sử dụng thì đây nó là cái sạc để à, sạc từ anh em ạ giống như là trên à, cái điện thoại à, iPhone Max Max XS Max Đó. tôi cũng chưa sử dụng cái điện thoại đó bao giờ nên nói ờ, tiếng Anh nó không được chuẩn Đấy. còn khi sạc thì chúng ta đèn nó nháy đỏ như này là đang vào điện này còn khi đầy thì nó sẽ chuyển sang màu xanh như này còn một cái điều đặc biệt nữa là ở cái mắt hãm ở bên trong này trước kia chúng ta phải cần phải sử dụng pin để mình khóa mắt hãm cho nó tránh ra hao pin nhưng mà riêng với cái này thì thời gian sáng của nó chỉ là từ 2 cho đến 3 giây khi nào anh em mà thấy người ta lắc như này và chúng ta sẽ mở màn hình ra và chúng ta coi trong vòng 2 đến 3 giây là đủ để chúng ta coi thấy cái, cái, cái bên trong này nó về con gì hột gì rồi là chúng ta có thể là đặt thôi còn lại là thời gian uh, ngủ gọi là thời gian chờ thì nó sẽ không sáng nữa đây đó là một cái cách chơi tài xỉu mẹo đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả và hoàn toàn là chính xác 100%